Welcome chú Ốc Ngố Channel. Qua qua qua. Các bạn hãy xem hết clip này để cùng Ốc chơi một cái thử thách ở cuối video nha. Cái thử thách này rất là khó và mong anh em sẽ vượt qua. Và anh em đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh để kênh của mình nó bớt nhạt mọi người nhé. Bây giờ chúng ta nhắc đến Nhật Bản thì các bạn nghĩ tới cái gì đầu tiên? Ờ, có lẽ trong đầu các bạn đang rất là đèn tối đúng không? Khai thật đi, sao mà giấu được tôi? Hôm nay chúng ta không nói về GAV cũng không nói về những cái anime siêu phẩm có nội dung hay ho như là mem chính luôn luôn sống dù chuyện gì xảy ra uh, chết đi rồi cũng có thể hồi sinh đó nhiều khi hồi tưởng lại quá khứ cái là được búp sức mạnh vũ trụ à, không thì một hàng có hàng tá em đi theo thôi bỏ qua chuyện đó đi chúng ta sẽ đến với cái nội dung mà anh em kêu ốc làm rất là nhiều đó chính là Teke Teke, một con quỷ ở Nhật Bản và nó đã trở thành một cái truyền thuyết luôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vô cái nhân vật này nhá Trước khi vào phần mô tả, chúng ta phải tìm hiểu cái tên tại sao là Teke Teke. Ồ, oh, nghe cái tên khá là lạ đúng không mọi người? Cái tên này á, nó bắt nguồn từ cái cái động tác chạy của cái con quỷ này nó chạy bằng hai cánh tay của nó nhưng mà vì sao nó chạy bằng hai cánh tay mà không chạy bằng chân thì thực chất teke teke á đã bị mất phần dưới của cơ thể rồi nó chỉ còn từ cái phần bụng trở lên thôi ấy mà khoan khoan mọi người nếu mà theo ốc nha ốc đã thử lấy tay mà dỗ xuống sàn rồi nghe nè bạch bạch bạch bạch bạch nó như thế này này ủa tại sao không gọi là bạch bạch bạch bạch mà gọi là teke teke ờ anh em nào giải thích giúp mình thì comment với mình nhá bây giờ chúng ta sẽ quay về quá khứ để tìm hiểu tại sao Teke Teke lại có một mối thù với tất cả mọi người và vì sao bị biến thành quỷ. Trước tiên bị biến thành quỷ, cô ta từng là một gái xinh đẹp và hiền diệu. Nếu mà là xinh đẹp và hiền ở thời đại chúng ta thì được bao nhiêu chàng cua và cờ rớt các kiểu các kiểu abc dz nhưng vào cái thời sửa thời xưa các bạn biết hiền quá cũng là một cái tội rất là dễ bị bắt nạt dù xấu hay đẹp nhưng mà bạn quá hiền bạn tách biệt là bạn sẽ bị bắt nạt đấy nhiều khi bây giờ vẫn còn Ờ, cũng vì cái sự xinh đẹp này, khi mà cô ta đang đứng đợi ở ga tàu, có những thanh niên bắt đầu xà soạn và muốn cưỡng bức cô ta, khiến cô ta không còn đường lui nữa, phải nhảy xuống đường ray ga tàu, cái đó là đường thoát duy nhất. Nhưng mà nghiệt ngã thay, ngay cái lúc đó, có một cái tàu đang chạy tới và cái tàu đó vô tình cán đứt cô ta làm đôi. Thực chất, bao nhiêu đó vẫn chưa khiến cô ta trở thành quỷ để ờ, trả thù tất cả mọi người đâu. Mà câu chuyện vẫn còn ở sau, khi cô ta bị cắt á, không biết gọi là hên hay là xui mà cô ta vẫn còn sống cô ta vẫn cố gắng bò để đi kiếm người cứu mình nhưng mà ai thấy cũng sợ hãi và tránh xa chỉ đứng nhìn cô ta chết một cách từ từ kể từ đó cô ta biến thành quỷ để báo thù tất cả mọi người bất kỳ ai vô tình thấy teke teke hoặc cũng có thể nói là teke teke đang đi săn mà thấy một cái người nào đó thì teke teke gọi là đuổi cùng giết tận nếu mà bạn không chạy nhanh á thì cái kết sẽ rất là đáng lòng đó chính là bạn sẽ bị cắt đôi ra y hệt như là teke teke có thể là sử dụng cưa hoặc là lưỡi hái tùy hôm đó cô ta thích xài cái gì cô ta xài khi mà chúng ta nói đến teke teke mà không nói tới một nhân vật đó là Kashima Riko thì đó là một thiếu sót Kashima Riko là một người phụ nữ sống ở Hokkaido cũng vì cái tình huống chớ chiêu nên khiến cô ta bị cái tàu tại Mesin cán ngang mắc nửa thân và gây tử vong. Và sự khác biệt giữa Teketeke và cái cô này nó khác nhau ở chỗ nào? Teketeke thì gặp ai là gượt người đó để cắt đúng không? Còn cái cô nàng này á thì là gọi là trả thù trên cái phạm vi là toàn thế giới luôn. à, ốc đang suy nghĩ cô quỷ này chắc học rất là giỏi biết tất cả các ngôn ngữ thế giới đó để trả thù cô ấy thường sẽ ở trong toilet nhà bạn và sẽ hỏi các bạn một câu nếu các bạn trả lời sai thì cô ấy sẽ cắt đôi các bạn ra câu hỏi đầu tiên của cô ta thường hỏi á chân của ta đang ở đâu thì các bạn bắt bắt buộc phải trả lời ở trên đường cao tốc Machine. Khi trả lời câu đó rồi, cô ta sẽ hỏi câu thứ hai. Ai là người nói cho người biết? Bạn bắt buộc cũng phải trả lời. Kasima Reiko nói cho tôi biết. Nhưng mà lâu lâu thì uh, kịch bản cũng là kịch bản. Thì cô ma này vẫn thích đổi ờ, kịch bản hơn kiểu mà lâu lâu sẽ có một cái hỏi gì nè người có biết tên ta không thì các bạn đừng bao giờ đọc tên kiểu mà Kashima Rico nha cái đó là sai lầm các bạn phải trả lời đó là Magnet Demon Đấy. và khi đối mặt với uh, cái cô ma hay quỷ này đó các bạn có cảm giác giống ai không có quen không một thanh niên ốc đã từng làm cũng ở trong toilet đó chính là Aka đó ờ, hỏi là bây giờ mày chọn giấy xanh hay giấy đỏ nhưng mà các tiếc thời đại này nó xài dầu xịt hết rồi <laughs> và sau khi ốc làm hết cái kịch bản này á ốc mới nhận ra trên cái uh, mấy cái bài viết á nó có ghi một cái dòng như thế này nè cái dòng chú thích màu đỏ luôn nha rất chi là hoa hòe những ai đọc về cái thông tin cái bài viết này thì ca Kashima Reko uh, ờ, cô ta sẽ tìm bạn trong một tháng nữa và ốc đang chuẩn bị học tiếng nhật để à, trả lời đó mọi người thôi nói đùa với anh em vậy thôi chứ cái chuyện mà nó tìm mình hay không thì anh em chắc chắn là không có rồi đúng không bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyện phím về những cái tác phẩm này thật sự ốc rất là thích đọc những cái uh, truyền thuyết của các nước bạn và ốc chỉ muốn gửi đến các bạn để mục đích là khám phá thôi cũng như scp gì đó cái này mình không có mang tính chất là hù dọa hay là tiêm nhiễm các bạn ừ cái này có thật cái kia có thật và abcdz e thì nó chỉ khám phá và giải trí giống như là anh em nghe chuyện ma thôi đúng không nhưng mà mình á, nó nói là mình làm việc khám phá cho nên là nó không phải là mang xu hướng quá kinh dị chỉ là đưa ra ừ nhân vật này nó có uh, tiểu thuyết là như thế này tiểu thuyết như thế kia đó với lại cái vụ mà nó nói là một tháng tìm đó cái đó anh em yên tâm đi nếu mà nó có tìm nó sẽ tìm tôi thôi tại vì tôi là người đọc trực tiếp cho anh em nghe chứ anh em đã đọc trực tiếp rồi đúng không yên tâm yên tâm không sao đâu ừ với lại nó cũng là chuyện thiết thì anh em cũng uh, đừng có ngại rồi ốc sẵn sàng ờ, luôn luôn đối mặt với những cô ma nữ không? Ừ. <laughs> Và như đầu video ốc cũng đã nói rồi, chúng ta đến với thử thách Teke Teke. Đây là một thử thách rất là khó về phản xạ và ghi nhớ. Anh em hãy cố gắng đọc thử coi anh em có làm được hay không nha. Chứ ốc thì chắc ốc bó tay rồi đó. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Xem hướng dẫn và làm nha. Rồi trước khi vào thử thách á, thì các bạn cũng rất là nhiều bạn thắc mắc là ừ cái hình con chó ờ, nó là cái gì, cái cam nó là cái gì. Và mình đặt tên con mèo nó vào 2017 mình đã xài lúc mà mình còn like Animo. Thì ờ, tại vì anh em á không biết mình cái thời mình like Animo thôi chứ mình sử dụng con này cũng khá là lâu rồi. Và đây chính là chương trình của chúng ta, nó có tên là Favorite. Anh em có thể mua trên Steam nhé. Đấy, trong đây nó rất là nhiều nhân vật anh em ạ, à. nhưng mà rất là tiếc. Tôi nói thật là như thế này, đây rất là nhiều nhân vật luôn mà chỉ được có khoảng hai nhân vật là tôi cảm thấy là ok thôi là con ờ, này với lại con C3 tôi đang xài chứ còn lại là rất là anh em có thể tự tưởng đó tự thấy đi nó rất là xấu cho nên lý do tại sao mà tôi xài C3 và cái thứ hai á có nhiều người lại hỏi ủa tại sao không xài cái phần uh, Live 2D này anh em biết làm YouTube mà muốn sử dụng Live 2D chính thống á là phải mua bản quyền 10 triệu còn cái này anh em chỉ cần uh, nếu doanh thu ở dưới 500 đô thì anh em chỉ xài bản Classic. Còn trên 500 đô anh em phải mua bản Pro. Đó, đó chính là lý do nếu mà uh, anh em nào giàu á thì xài dưới đây nè. Mà kiếm tiền nhiều anh em phải trả 10 triệu để uh, gọi là sao nhỉ? Mình không biết nói là sao nữa. Rồi, ok, chúng ta sẽ vào thử thách thôi. Đấy, đấy anh em hiểu hết lý do chưa? Thì uh, giờ thử thách thì bên uh, máy edip của mình uh, gọi là có thanh niên edit cho đó ờ, đây để cho anh em xem để mình kéo màn hình qua đây đó mình phải vô cái bên máy edit phần xuất video đây thử thách kia đó chúng ta có rồi cái máy này là máy của bên chỗ khác nha mọi người chứ không phải là máy của mình mà mình liên kết ở trong nói chung là nội bộ đó rồi đây là hướng dẫn trước khi chơi nè rồi chúng ta sẽ mở lên để xem ok đây Ôi sao tôi tàn hình luôn rồi nè Wow Mọi người đợi đợi mình tí Ơ à, mọi người có thấy tôi tàn hình không <laughs> Thật sự tôi làm mấy video tôi cảm thấy mình tôi nên đi uh, làm video hài hơn là mấy, mấy video mang tính chất kinh dị một tí Ờ à. <laughs> Nói chứ anh em đợi mình tí để mình coi có cách nào À đây đây đây đây Đây mình bớt tàn hình rồi này Đây Rồi hướng dẫn trước khi chơi chúng ta sẽ xem nha À à cái này giống như là o rio oreo oreo oreo oreo oreo à nó nó sẽ giống như vậy à, à, à thì ra là như vậy à, ok ok ok anh em biết thử thách đó rồi đúng không rồi hôm nay edit mình cũng thiết kế cho mình cái quả này luôn hay số 2 level 1 normal rồi à, level 1 bình thường ok ok anh em thấy tổng hình rồi đúng không chúng ta sẽ bắt đầu nhá, mình sẽ cố gắng à, khoan khoan khoan từ từ mình quên rồi cái gì cái này là te ke ok ok cho mình làm lại nhá cho mình làm lại nhá cho mình làm lại nhá mình quên mình hơi hơi hơi bị gà vô vô te ke ke te ke ke ke ke te lật ngược đó chứ rồi mình mình bó tay luôn anh em ạ à. ôi ôi level một mình không qua nữa thì mình cũng bó tay rồi có anh em nào qua được thì à, nói với mình nha bye tôi không có giỏi trong cái việc này cho lắm anh em ạ à. rồi chúng ta tới hai luôn đi chứ tôi tôi chấp nhận là tôi biết là tôi sắp mặt lên rồi tôi không thể nào mà tôi chơi được chúng ta tới level 2 nha mới level một mình đã thua rồi Ờ mà có hai level à Mình, mình thua hết một level coi nhân ăn, ăn, ăn, ăn, ăn kiết rồi Let's go Gắt khó luôn Ok fine Holy shit Có thể nào cho <laughs> Cho mình ba mạng được không Cho mình ba mạng được không Chúng ta sẽ thử lại nha Ke Ke Te Ke Ke Te Ke te ke à. te ke ke ke à. te te ke ke à. ok ok ok ok mình sẽ thử lại nha anh em nào làm được comment cho mình biết chứ thật sự cái này là mình bó tay rồi anh em ạ à. mình còn thấy video dài lắm chắc kiểu này rồi <laughs> chắc còn level 3 hay là để level cuối cùng á nhưng mà trên một clip thì tôi không biết làm sao ok let's go ke te ke te, te. thôi tôi chịu anh em nhé tôi bó tay mình coi cái sao nó như thế nào à, à, mình bấm đúng ngay, lúc kêu dừng video dừng video lại nếu bạn thắng hãy dừng video tại đây nếu bạn thua hãy xem tiếp rồi mình thì uh, thua rồi chấp nhận thôi anh em ạ à. mình cái cái vụ mà Oreo Oreo Oreo á là mấy người đó luyện rất là nhiều còn này mình mình mới vô mình thử cái là kiểu mà bó, bó tay thật sự luôn á rồi thôi mình thua mình xem tiếp thôi coi cái gì xảy ra Aha. Holy shit! cái này đúng là hình phạt cho người thua thiệt luôn á mọi người Ê, anh em coi bao nhiêu clip xanh của mình rồi anh em biết mình có hay đặt bấm đứng video cho nên là kiểu mà là mình không thể nào mình bấm đứng nổi luôn á mình buông xuôi luôn á sao mà kiểu mà chịu hình phạt là mình buông xuôi luôn mình không bấm đứng luôn đó, anh em hiểu cảm giác rồi đó à, tôi bất lực thật sự à, mình sẽ gửi cái ở mình sẽ đăng cái cái video thử thách này lên ở trên cái phần mô tả anh em bấm vô đó mới lấy được cái cái cái cái phần này thôi nha chứ còn lại là mình sẽ à, không có đăng công khai đó cho anh em nào thử sức kiểu mà đây để tôi thử nha tôi mở hết hình ra luôn để tôi đọc một, một lọt cho anh em nghe thử <clears throat> ke te ke ke ok ke te ke ke thật sự ke te ke ke te ke ke thôi thôi chịu chịu bỏ tay bỏ tay xin hàng tôi sẽ gửi link ở bên dưới anh em nào làm được comment cho tôi biết ở bên video này chứ đừng comment bên video kia ok mọi người nha tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ và nếu anh em nào thua nhớ xem lại cái hình phạt nhé. Chứ mình không có xem lại nữa đâu. Bye bye mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.